và cũng nói nên cái, cái, cái khối, cái thể của cái, cái sự vật hiện tượng. Thời gian là cái sự diễn tiến tiếp nối. Chúng ta bắt buộc phải tồn tại trong không gian và thời gian. Không thể nói có một sự vật hiện tượng nào mà lại ra ngoài không gian và cái thời gian này. Quả thật, không gian chúng ta nhìn thì không thấy nó như thế nào nó không có vật chất cụ thể thời gian thì chúng ta cũng không có vật chất cụ thể để mà đo đạc nó cho nên ý, thực sự mà nói cũng ít ai để ý đến thời gian và không gian chỉ biết tôi sinh ra ở cái đời này ở trong cái bầu trời này trên cái mặt đất này thế là tôi sống tôi đi lại tôi chạy nhảy tôi làm việc từ sáng đến tối từ ngày nay đến ngày mai từ năm này sang năm khác rồi cuối cùng là tôi chết tôi già tôi chết thế thôi cũng không mấy ai để ý đến cái chuyện không gian thời gian nhưng vì có ngày có đêm và vạn vật biến đổi thì người ta về sau mới tính ra cái chuyện cái máy để đo thời gian cái lịch sử các cái máy đo thời gian mà mình gọi là cái đồng hồ đấy nó cũng là cả một quá trình phát triển đấy chứ không phải đơn giản ngày xưa người ta đo thời gian ấy người ta cắm cái cọc lên lấy cái bóng của cái cọc đó bóng nắng đó, mà đo thời gian gọi là thời khắc đấy xem cái bóng nắng này nó từ buổi sáng sớm thì nó dài rồi nó rút ngắn lại cho đến giữa trưa thì nó trùng với cái bóng của cái cọc đấy gọi là giờ chính ngọ giữa trưa rồi đổ sang chiều thì nó thế nào thế cho nên người ta mới gọi là từng tấc mà tất thời gian là đo bằng cái độ dài của cái bóng cái bóng của cái cọc đó đó đấy là ngày xưa người ta lấy cái bóng bóng đó người ta đo thế rồi sau này người ta phát minh ra người ta làm những cái đồng hồ bằng cát đó, đổ cát vào xong nó chảy giò giọt giò giọt đấy. Đó, đo hoặc là đồng hồ bằng nước đó. và mãi sau này mới có những cái loại đồng hồ hiện đại làm bằng dây cót nha và như chúng ta bây giờ đồng hồ điện tử đồng hồ dây cót bây giờ cũng vẫn, vẫn còn có những cái nơi ta dùng và những cái đồng hồ cổ là rất đắt tiền chạy bằng dây cót lên dây cót đấy là cái dây cót thì nó có cả cái loại đồng hồ con lắc đấy nó cũng thế à, thì nó đều thuộc cái hệ đồng hồ cơ học dây cót để đo thời gian à, thời gian chia ra thành từng khắc từng giờ từng phút từng giây là những cái đơn vị rất là ngắn tích tắc Thế không gian thì người ta cũng có cái để người ta đo không gian, nghe không? thì chúng ta biết rồi. À, bất cứ một vật thể nào trong cái vũ trụ này cũng đều chiếm một cái khoảng không nhất định ở trong không gian và người ta cũng đo được khối lượng à, cái, cái thể tích của nó chiều dài chiều rộng chiều cao ở đây ông milan đà ông cũng không hiểu thế thì cái đã là thời gian và không gian như thế thì nó có cái gì mà sinh ra thời gian không và vì cái bài trước ông, ông còn hỏi là vậy có lúc nào là không có thời gian không hết thời gian à, hay không thì đây cũng là một câu hỏi thưa đại chúng à, thế thì nguyên nhân sinh ra thời gian là cái gì đã có lúc nào mà không có thời gian tồn tại chưa thế thưa đại chúng đấy tất cả cái công nghiệp về đồng hồ là đo thời gian đấy ừ, đo thời gian bây giờ người ta còn đo thời gian bằng tốc độ của ánh sáng Thế tốc độ ánh sáng để đo thời gian à, thì rất nhiều cái phương tiện như vậy thì mình mới thấy là cái thời gian chính là cái độ biến đổi của sự vật hiện tượng thì hôm nay chúng ta vào cái bài này để, để chúng ta xem cái nguyên nhân thời gian từ đâu mà có như vậy chúng ta thấy phật học là một cái môn học rất khoa học đúng không trước đây chúng ta nghĩ là phật học đạo phật là cái gì đấy thì chỉ đến cúng đến khấn thế thôi xong rồi đi về phật phù hộ độ trì cho không? mạnh khỏe làm ăn phát đạt thế là xong đấy nghĩ là đạo phật rồi đâu có biết là đạo phật là còn tính đến cả chuyện thời gian tính đến cả chuyện không gian cho nên chúng ta mới thấy là đức phật là bậc thầy của tất cả các nhà khoa học cho nên ông albert einstein ông mới nói đấy trong tương lai ấy, để sánh với khoa học không những thế mà còn dẫn đường cho khoa học thì không có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được cái điều này ngoài Phật giáo. Phật giáo không, phải xem xét lại mình, không phải xét lại mình. À, Phật giáo có thể mở đường cho khoa học, như vậy cơ mà. Đấy, Albert Einstein là một nhà bác học nổi tiếng của thế kỷ 20. Cái học thuyết tương đối của ông là chúng ta có thể nói là rất khó đấy. Chúng ta có đọc học cũng rất khó hiểu. Đấy. Cái thuyết tương đối của ông nói là gì? Thời gian có thể thay đổi, Ờ, thời gian có thể dài hoặc ngắn tùy theo cái tốc độ biến đổi của vật chất vận động của vật chất ừ. thế thì ông mới kể ông ấy lấy cái ví dụ một cái câu chuyện để minh họa cho cái việc biến đổi thời gian là có hai người bạn bằng tuổi nhau thế rồi chia tay nhau một người thì lên một con tàu một cái phi thuyền vũ trụ bay với vận tốc của ánh sáng Đấy thế thì cái ông mà lên cái con tàu này mới bay được một lúc thôi sẽ quay về thì quay về cũng cái vị trí cũ xuống khỏi con tàu vũ trụ này thì đi hỏi bà con nhân dân thì hỏi lại thì bảo ơ tất cả đều đã những cái người bạn ngày xưa đều là những ông cụ cố chết bao nhiêu năm rồi à, ông bạn vừa mới chia tay xong mà cũng chết hết rồi thành những cụ gì bao nhiêu đời rồi làng quê thay đổi hết rồi mà ông đi trên con tàu này thì mới được một vòng rất là ngắn thời gian rất ngắn chắc độ khoảng tiếng gần tiếng đồng hồ gì đấy quay về mà thấy nó biến đổi hết tất cả đấy thế đấy là cái câu chuyện để ông nói là cái thời gian có tính chất tương đối khi mà chúng ta vận động với tốc độ của ánh sáng hoặc vượt tốc độ ánh sáng thì thời gian nó khác đó thế thì cái này trong kinh phật đã thấy cái tính tương đối của thời gian cho nên ấy, trong kinh phật thì nói sao ở cõi trời tứ thiên vương một ngày trên đấy bằng 50 năm ở dưới trần gian chúng ta ở cõi trời đau lợi một ngày bằng 100 năm ở dưới này đấy và xuống dưới địa ngục cũng thế ở dưới địa ngục một ngày trên cũng bằng hàng trăm năm hàng nghìn năm ở trên này đấy nó như vậy thì thưa đại chúng thế đấy là tính chất tương đối mà chúng ta thì đọc thì chúng ta biết thế nhưng không thể hiểu nổi ở việt nam mình theo cái câu chuyện à, cổ tích đấy động từ thức đấy gọi là từ thức lên tiên gặp tiên đi lấy tiên rồi ở với tiên rồi sau đó thì chán ở cõi tiên chán bóc quay về trần gian thì không còn nhận ra ai nữa mới được ở với tiên được mấy năm thôi mà rồi hết rời cõi tiên về với trần gian thì mọi người đồng niên đồng lứa là chết hết rồi thành những cái vị cổ lão hết rồi ừ. Dạ. thế thì cũng nói lên cái chuyện là tương đối của thời gian thì thưa đại chúng quả thật cái vấn đề mà thời gian mang tính chất tương đối là vấn đề thật là kỳ bí, khó hiểu. Chúng ta đọc Kinh Phật thì thường thấy Đức Phật nói các vị Đại Bồ Tát có thể kéo hàng ngàn vạn kiếp trở lại trong một niệm, trong một giây một khắc thôi. Hoặc là kéo một niệm trở ra dài ra thành ngàn vạn kiếp. Chúng ta không hề hiểu nổi, nghe không? Nhưng mà đây lại là sự thật đấy, thưa đại chúng. Như vậy chúng ta thấy thời gian đúng là mang tính chất tương đối khi xưa mà thầy đọc đến những cái đoạn kinh này thì cũng suy nghĩ bảo quái thật tại sao mà phật lại nói lạ nhỉ cái đồng hồ này đặt ở trái đất này nó tích tắc bao nhiêu cái tích tắc 60 cái tích tắc thì được một phút 60 một, cái vòng một phút thì được một giờ thế thì mang lên cung trăng hay mang cung trời thì nó cũng tích tắc như thế thì tại sao mà lại khác nhau đúng không à, lên trên trời thì nó cũng tích tắc như thế thì cũng 60 tích tắc như này thì sẽ được một giây à một, một phút à, thế thì tại sao mà lại ở trên ý một phút là khác với dưới này một phút quả thật thưa đại chúng không phải dễ hiểu đâu nhưng sau này ấy, vào việc tu tập tư duy thiền quán thì mình mới ngộ ra thật đây là lẽ chân thật thưa đại chúng đức phật không hề nói sai các vị bồ tát thánh hiền không hề nói sai cái điều này là các ngài chứng thực luôn đấy thưa đại chúng cho, cho nên thời gian mang tính chất tương đối ở đây không nói về mặt thời gian tâm lý nhé tâm lý thì người ta thường nói sao người đợi thì bao giờ cũng thấy lâu đúng không Đấy. mình ngồi mình đợi là sẽ thấy rất lâu chầu trực đợi là lâu lắm hay là đi cái con đường con đường mới thì bao giờ cũng thấy rất lâu thấy rất xa con đường quen thì mình thấy rất gần con đường mới mình đi vào mình thấy sao lâu thế mãi chưa đến đến đích đấy gọi là thời gian tâm lý à, hay là mình phải ngồi đợi ai thì mình tính từng giờ từng phút cho nên thấy sao mà lâu thế người ta nói ngày vui thì ngắn chửa tay gang mà ngày vui thì nhoàng cái đã hết ngay rồi còn ngày buồn thì sao mà nó dài thê thảm thê lương đúng không thê thảm là dài đó, đấy là gọi là thời gian tâm lý hay cái đau của mình thì mình đau là thấy nó lâu lắm nghe không cái nỗi đau bây giờ mình thấy nó dài sao mà đau lâu thế nhất là những cái nỗi cái đau mà nó nhấm nhằng, nó cắn nhấm nhằng. ấy, là mình thấy nó lâu lắm rất là khổ đấy thế thì đấy gọi là thời gian tâm lý cái tâm lý mình làm cho mình có cảm giác là thời gian nó dài hay thời gian nó ngắn nhưng mà còn thời gian thực tế của chúng ta không thuộc vào thời gian tâm lý thì cái này đức phật nói là nó thay đổi mang tính chất tương đối đấy thưa đại chúng đấy hôm nay chúng ta thấy cái pháp về thời gian là cả một vấn đề các nhà khoa học cũng đang phải suy nghĩ cái chỗ này Đấy, thế mà Đức Phật của chúng ta hàng mấy nghìn năm trước Ngài đã nói đến rồi, thì chúng ta thấy Phật Pháp có cao siêu không? Chúng ta mới thấy đủ lòng tin Đức Phật khi mà nói những cái này là tất cả những cái khác chúng ta đủ lòng tin. Về không gian, Đức Phật nói rất rõ, đâu có phải chỉ có một trái đất của chúng ta có sự sống đâu. Hằng hà xa số thế giới khác cũng có những sự sống. Đức Phật kể ra rất rõ, nghe không? Quanh cái cõi Nam Thiểm Bộ Châu của chúng ta này là còn có ba cái, ba cái châu nữa, đó, ba châu nữa ở xung quanh gần chúng ta là Bắc Câu Lu Châu này, Đông Thắng Thần Châu này, Tây nghiêu Hóa Châu và mình là Nam Thiểm Bộ Châu. Đức Phật tả từng cái châu đấy nó có sự sống như thế nào, chúng sinh ở đấy, con người ở đấy hình dáng ra sao. Thế Đức Phật nói cái hình dáng cái chúng sinh ở cái, cái, cái, cái châu nào thì cái mặt mũi nó giống giống như là cái châu đó, cái quả, cái địa cầu đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy loài người mình ở đây này, cái, cái đầu mình, cái mặt mình có giống trái đất này không? Nó cũng tròn tròn như thế. Đúng, tất nhiên thì có chỗ méo, có chỗ dài, chỗ ngắn nhưng mà nó cũng hình như thế, một cái quả cầu. Thế còn cái người ở Bắc Cô Lô Châu thì mặt nó khác. Cái người ở ờ, Đông Thắng Thần Châu thì lại mặt khác. Có khi là mặt hình lưỡi liềm, có khi là mặt hình cái đĩa. Đấy, cho nên thỉnh thoảng trên báo chí nó, nó nói là có hiện tượng những cái người ở trên đĩa bay đấy họ xuống thấy hình dạng họ rất khác à, mình thì chưa thấy nhưng nghe người ta nói như thế thì đúng như đức phật mới nói là chúng sinh ở mỗi cõi một khác theo nhân duyên phước báo của mình mà khác nhau thì chúng ta mới thấy cái mà đức phật thấy có đúng là là vượt xa tất cả không phải là cái tầm thường không phải là cái mà hiện nay các bộ óc của các nhà khoa học có thể với tới được đấy cái thấy biết của đức phật của chúng ta của các bậc giác ngộ nó toàn triệt và nó xuyên suốt chứ không phải cái thấy tầm thường Đấy. cho nên chúng ta thấy là phật học không phải tầm thường phật giáo không phải là cái chuyện có thể mà như chuyện bình thường sâu rất sâu xa rất xa nhưng mà cũng rất gần gũi vì nó là cuộc sống giải quyết luôn cái vấn đề cuộc sống của chúng ta rất là là nhân văn rất nhân bản rất vì con người vì cuộc sống đấy cho nên phật pháp là vì cuộc sống rất thiết thực nha. và đến với Phật Pháp có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của chúng ta. Mọi thắc mắc, mọi đòi hỏi của chúng ta trong Phật Pháp đều có thể giải đáp được hết. Thưa đại chúng, cái đấy mới là cái hay. Cho nên cái trí tuệ của Phật mà không thể tả, bất khả tư nghị. Trong Kinh Đức Phật nói đấy, những điều mà Đức Phật nói cho chúng ta đó, để chúng ta bây giờ lưu lại trong tam tạng kinh điển này, đấy mới chỉ là một nắm lá trong lòng bàn tay thôi còn những điều mà đức phật biết và giác ngộ như lá cây trong rừng đấy chúng ta vào cả một cái rừng bây rừng ba vàng mình thôi mà nhúm lên một lắm lá đếm trong lắm lá mình được vài trăm cọng lá thì so làm sao với tất cả những lá trong rừng cây không thể so được mà cái biết của phật thì như lá trong rừng cây tức là cũng không thể tính đếm cái mà đức phật nói lại cho chúng ta mà lưu lại trong tam tạng kinh điển bây giờ chỉ là một nhúm lá trong lòng bàn tay thôi Đấy. Thế cho nên, thưa đại chúng, chúng ta gắng tu học để làm sao mà đạt được cái Phật trí, được trí tuệ như của Phật, thấy biết khắp, thấy biết hết. À, đấy cho nên mới gọi là toàn giác, toàn chi. Toàn giác, toàn chi là biết hết, thấy hết. Nhưng mà Đức Phật thì không phải là toàn năng, <laughs> gọi là toàn năng thì không đúng. Coi Đức Phật như ông Thượng Đế toàn năng thì không đúng. Toàn năng tức là cái gì Phật cũng có thể làm được, à, thay đổi được hết thì không phải nhé đức phật không phải là bậc toàn năng nhưng giác ngộ tất nhiên chúng ta đã biết thế này cái người đã biết hết thì người đấy cũng có thể làm được hết tất cả các chuyện đã biết các nguyên nhân thế nhưng mà không phải hiểu cái nghĩa toàn năng của phật giống như ông thượng đế thích gì là được đấy à, người này đang à, lùn mình làm cho cái thành cao à, người này đang khổ mình làm cho cái thành sướng nghe không thì không phải như vậy toàn toàn giác toàn chi nhưng mà lại vận hành tất cả mọi cái đều theo luật nhân quả của nó đấy chúng ta nhớ thế đức phật là như vậy ngài không phải là người làm chủ nhân quả không phải là ngài điều phối nhân quả Thấy không? mặc dù ngài giác ngộ được tất cả nhân quả và ngài chọn những cái nhân lành và cũng hướng dẫn cho chúng ta như thế nghe không? ngài làm chủ tâm của mình để thực hành với sự giác tỉnh của mình chọn tất cả những cái nhân lành nhân tốt đẹp mình thực hành à, chứ không phải ngài là cái ông toàn quyền chúng ta hay thường nghĩ mấy ông thần mấy ông thường đế là toàn quyền muốn làm gì thì làm mấy ông chúa làm gì thì làm à, chúa muốn như thế là không phải như thế đức phật không phải như vậy đấy chúng ta nhớ cho nên đối với chúng ta đức phật là một vị thầy chỉ đường dẫn đường cho chúng ta đi đi trên con đường an lành để đạt được giác ngộ chân lý tuyệt đối đạt được tự do tự tại giải thoát viên mãn đấy là về đức phật của chúng ta nghe không? một cái người đã giác ngộ toàn triệt thì con người đó thấu suốt được tất cả đương nhiên con người đó sẽ làm chủ được vận mệnh của mình cho nên tu học phật cũng là con đường để làm chủ vận mệnh của mình đấy làm chủ vận mệnh nhé thì hôm nay chúng ta vào cái bài 25 này để chúng ta tiếp tục xem vậy thì cái thời gian này nó là thế nào nó từ đâu mà có nghe không có lúc nào không có thời gian hay không bây giờ chúng ta vào cái cuộc ờ, đối thoại giữa hai vị đức vua Milan Đà mới hỏi thưa đại đức phàm cái gì có quả thì phải có nhân vậy nguyên nhân ở đâu mà có thời gian quá khứ hiện tại và tương lai nha ông lập luận rất rõ cái gì phải có quả có quả thì phải có nhân không thể có chuyện có quả mà lại không có nhân đúng không ạ cái này là đúng rồi chúng ta đã biết luật nhân quả có nhân thì sẽ có quả nghe không chứ không thể nào có quả mà lại không có nhân không có cái chuyện vô cớ đó thì từ đó ông mới hỏi vậy thì thời gian là có thì nguyên nhân ở đâu mà lại có thời gian có quá khứ có hiện tại và có có tương lai thì na tiên mới đáp thế này thưa đại vương đại vương đặt câu hỏi hay lắm Trước khi trả lời, Đại vương cho phép Bần Tăng được hỏi lại ít câu. Nghe Trong cái đối thoại, người bị hỏi có thể hỏi lại cái người hỏi, cũng là một cái trong những cách. Nghe Thì ông Vương nói, Đại Đức cứ hỏi đi. Tâu Đại vương, vậy muốn chấm dứt thời gian thì phải làm sao? Đó. Bây giờ Na Tiên hỏi lại là muốn chấm dứt thời gian thì phải làm thế nào ông vua milan đảo hỏi làm cái nguyên nhân để có thời gian thì thế nào tại sao lại có quá khứ hiện tại tương lai thì na tiên hỏi lại vậy bây giờ thì làm thế nào để chấm dứt thời gian nó liên kết với cái bài hôm trước của chúng ta thì ông vua mới trả lời thế này là phải chấm dứt pháp hành pháp hữu vi pháp tạo tác pháp cấu sinh như Đại Đức đã trả lời trong câu hỏi trước, trong cái bài hôm trước. Nghe không? Thì muốn dứt thời gian, trong cái bài trước đã có cái câu hỏi là đến khi nào thì không có, không có thời gian, không còn thời gian. Thì Na Tiên đã nói là khi dừng pháp hành, tức là không có tạo tác nữa, thì lúc đó là chấm dứt thời gian. Thế thì bây giờ Na Tiên hỏi lại, ông vua ông trả lời. Đúng thế, Vậy muốn chấm dứt pháp hành thì phải làm sao nữa, thưa Đại Vương? Ông vua ông đáp, thì phải chấm dứt vô minh, vì vô minh mà sinh ra hành, như Đức Thế Tôn đã thuyết. Đó, đúng thế, thưa Đại Vương. Và như vậy, câu hỏi của Đại Vương đã được Đại Vương tự trả lời rồi. Đức vua cười ha hả, khéo lắm, nhưng xin Đại Đức giảng giải cho rõ ràng hơn một tí. Tức là chúng ta biết trong cái vòng mắt xích 12 nhân duyên, ở đây các phật tử sau này sẽ phải đi sâu học vào cái, cái này 12 nhân duyên để khởi sinh ra tất cả vạn sự vạn vật trong cái vũ trụ này gọi là 12 nhân duyên. Thế thì cái đầu tiên ấy gọi là cái vô minh. Cái vô minh tức là cái vô tức là không minh là sáng suốt. Vô minh tức là cái sự không sáng suốt, cái sự mờ tối của tâm trí. À, cái sự không nhận rõ biết về bản thể về chính mình gọi là vô minh từ cái vô minh này nó phát sinh ra cái hành tức là ra cái, cái động cái biến động cái hành này tức là hành động đấy là động từ vô minh mà sinh ra động động loạn là hành từ hành này nó mới sinh ra cái thức phân biệt tại ở đây thầy lấy ví dụ rất đơn giản chúng ta dễ hiểu nếu chúng ta đứng yên mắt là chúng ta cũng thế à, tay chúng ta cũng thế ví dụ cái tay chúng ta để yên trên mặt bàn này thì mình không thấy có gì cả nghe không? để nguyên một chỗ là không thấy gì nhưng chúng ta bắt đầu hành này chúng ta tì trượt cái tay trên mặt bàn cái bắt đầu có phân biệt à cái mặt bàn này nhẵn hay mặt bàn này trơn chứ còn tay chúng ta để yên chúng ta có biết được cái mặt bàn này thế nào đâu nhưng chuyển động một cái là là có phân biệt có thức phân biệt ngay gọi là hành sinh ra thức à, thức tức là nhận biết à cái mặt bàn này trơn nhỉ cái mặt bàn này nhẵn nhỉ cái mặt bàn này giáp nhỉ đấy từ cái thức phân biệt này thì sinh ra những cái tiếp về sau cho nên ấy, cái mắt xích 12 nhân duyên nó là cả một vấn đề đấy, không phải đơn giản, thưa đại chúng. Chúng ta phải học rất kỹ về cái chuyện này. Đấy, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc rồi từ đó sinh ra vạn sự vạn vật ở trong cái 12 nhân duyên này. Cho nên ấy, nếu chúng ta dứt được cái hành, à, dừng được cái hành thì chúng ta cũng dứt được cái thời gian. Đó. Thì Na, Na Tiên rất khéo hỏi lại vua Milan Đà để cho ông tự trả lời. Rồi Na Tiên này giải đáp tiếp, Đại vương có thể chỉ cho Bần Tăng thấy chỗ nào là điểm khởi đầu trên cái hình bánh xe này chăng? Na Tiên hỏi vua Milan Đà, trên cái bánh xe này, bánh xe hình tròn này, Đại vương thử chỉ cho cho tôi xem chỗ nào là điểm khởi đầu của cái bánh xe này. Thưa đại chúng, một hình tròn thì có điểm khởi đầu không? một cái vòng tròn có điểm khởi đầu không thưa đại chúng không có cho nên nó cũng rất lạ cái con kiến nào mà đã leo lên miệng chén ấy, không? thì chạy suốt ngày cho đến chết thì tội nếu nó không thoát khỏi cái miệng chén nó cứ đi mãi nó cứ nghĩ rằng là nó đi là sẽ đến đích đi mãi phải hết đường nhưng mà đi trên cái miệng chén thì đi mãi đi mãi vẫn thấy đường còn đằng phía trước kể cả chúng ta bây giờ ở chùa ba vàng thầy khoanh một cái vòng tròn thầy bảo đại chúng đi hết cái đường này đi hết cái con đường này đi lên trên con đường tròn này chúng ta đi cả đời có hết không không bao giờ hết nếu mà cái con đường không phải đường tròn thì nhất khoát mình cứ đi đi mãi sẽ có ngày hết đúng không đúng không đại chúng <laughs> con đường dù cong queo đến đâu dài trăm ngàn vạn cây số mình cứ đi đi kiếp này chưa hết sang kiếp sau đi tiếp sẽ có ngày đến đến kết thúc nhưng mà con đường ấy là đường vòng tròn thì chúng ta đi cùng kiếp không bao giờ hết lúc nào mình vẫn còn đường phía trước đấy thưa đại chúng cái hình tròn cái đường tròn thấy nó đặc biệt không ngay trước mắt chúng ta con kiến nó lên miệng chén là không bao giờ đi không bao giờ đi cho hết đường và thật sự thầy đã ngắm con kiến nó đi rồi rất vất vả thưa đại chúng nó cứ hăm hở nó chạy nó nghĩ rằng là thế chạy thoát nhưng mà chạy lúc nào vẫn còn đường phía trước nó lại không nghĩ cách ra nó phải tụt xuống khỏi cái miệng chén mà cứ bám miệng chén nó treo leo cho nên là kiến bò miệng chén còn trèo đi đâu không biết đường đi đâu cả vì con, con kiến nó không nhìn ra được bên ngoài nó không có trí tuệ như chúng ta nghe không? đã bám vào cái đường tròn này là không có đầu cuối gì cả cứ thế mà đi thôi thật là khổ rất là thương tại sao phải lấy cái, cái tăm gạt nó ra thì nó mới thoát được cái, cái đường này không thì nó cứ bò như thế cho đến lúc là chết đói thì thôi không biết đường nào mà đi được cả vì nó cứ bò thế cho nên chúng ta thế nếu trí tuệ chúng ta mà cứ loanh quanh luẩn quẩn cứ trong vòng tròn thì chúng ta cũng không thoát ra được cho nên phải có cái bứt phá phải có cái chặt đứt một cái mắt xích thì chúng ta mới thoát ra được đó thì ở đây á, à, ngài na tiên hỏi đại vương rằng đại vương chỉ giúp cho bần tăng cái chỗ nào là điểm khởi đầu của cái bánh xe này đúng không thì vua minh lan đà đáp rằng thưa thưa đại đức chẳng thể tìm ra được điểm khởi đầu đúng chúng ta cũng thế hình tròn không có điểm khởi đầu cũng thế, đó là điều bắt đầu, đó là điểm bắt đầu của chúng sinh chẳng thể tìm ra Tâu Đại Vương. Chẳng thể tìm ra. Hiện nay nhân loại, chúng ta, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về sự sống cũng thế, đều đang rất mong mỏi muốn tìm ra điểm bắt đầu của sự sống. Bắt đầu của sự sống này từ đâu? Thì các nhà sinh vật học trước đây cũng chúng ta học về, về, về sinh vật học biết rồi, thì họ thấy là từ cái chất vô cơ vô cơ là những cái chất mà nó à, như là carbon này rồi hydro oxy này khác vào natri đấy những là cái chất vô cơ thế còn sau này từ chất vô cơ nó hợp hóa hợp với nhau biến thành chất hữu cơ chất hữu cơ là trong đó có hai thành phần chính là carbon và hydro thì gọi là chất hữu cơ từ cái hợp chất hữu cơ này nhiều cái phân tử này nó hợp lại thế nào rồi nó lại xuất hiện ra cái mầm sống mà cái mầm sống đầu tiên ấy, theo các nhà khoa học người ta nghiên cứu gọi là hạt gì hạt coacerva hạt coacerva là mầm sống đầu tiên của sự sống đấy tức là nó có cái sự phát triển nó có cái sự hấp thụ và là phát triển rồi từ hạt coacerva nó biến đổi rồi biến đổi thành những cái loài sinh vật Đấy, sinh vật sau này nên thành cây thành cối thành thành như thế này rồi từ những cái loài sự sống cấp thấp đấy biến đổi thành cái loại sự sống cao cấp là cái loại động vật biết chạy nhảy biết cảm thụ và cuối cùng là tiến hóa lên thành khỉ thành vượn rồi biến hóa thành người đấy và chúng ta biết chúng ta đã một thời gian dài à, được quy kết là tổ tiên của chúng ta chính là gì là khỉ vượn vượn người đúng không đấy cho nên chúng ta muốn à, thờ tổ loài người là phải nặn con vượn con khỉ lên một thờ đó, tại vì đấy các nhà khoa học của mình giải thích như thế tổ tông của loài người chúng ta là từ con khỉ vượn Đã, từ con khỉ vượn leo trèo trên cây rồi đến lúc mà nó biến đổi là hoa quả là không còn nếu nó chạy xuống đất xuống đất rồi nó bắt được con thú con vật nó ăn từ xưa nó chỉ biết ăn hoa quả về sau thì hoa quả hết nó bắt con vật ăn cho nên bắt đầu loài người, loài vượn này bắt đầu biết ăn thịt rồi rét quá thì nó biết đánh đá ra lấy lấy lấy lửa lấy lửa rồi nó biết hơ lửa rồi biết nướng thịt nướng thịt ăn rồi từ ăn cho ăn thịt nướng cho nó phát triển trí não dần dần nó dụng lông dụng lá nó biến thành người Đấy đấy <laughs> chung cách suy nghĩ của các nhà khoa học chúng ta đấy cái học thuyết tiến hóa chúng ta là như vậy đấy thế thì thầy cũng nói đấy hòa thượng trúc lâm nói bà nếu mà quy kết loài người từ con vượn biến thành người thế thì bây giờ vượn cũng vẫn còn thì lâu lâu lại phải thấy có vài con vượn từ trong rừng chạy ra thành người chứ chẳng có thấy ai ở trong chẳng thấy con vượn làm chạy ra làm người cả vượn vẫn là vượn người vẫn là người đúng không Đây, chúng ta thấy cho nên thực sự cái này không đúng à, không đúng cái thuyết tiến hóa có đúng mà đúng đến phần nào tiến hóa trong chủng loại đó thôi trong loại đó thì có chứ còn từ loài này nhảy sang loài khác cái chuyện đó không hẳn như thế tất nhiên trong pháp giới vũ trụ này nó có rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong kinh đức phật nói khởi thủy của cái loài người ở trái đất này chúng ta đây này thủy tổ chúng ta là người chất này là chúng ta là người ở cõi quang âm ở cõi trời quang âm cơ đấy cái vị thủy tổ của chúng ta là người ở cõi trời quang âm trước đây ấy là chúng ta thủy tổ chúng ta đều có ánh sáng và bay được trên không khi các cái vị trời quang âm này ấy, du ngoạn trên không đi chơi thì nhìn thấy cái trái đất của chúng ta này nó tỏa ánh sáng ra cũng giống như mình nhìn thấy mặt trăng ấy ánh sáng rất đẹp thế là họ mới hạ xuống đây hạ hạ chân xuống cái trái đất này thì cái trái đất này lúc ấy nó đẹp lắm thưa đại chúng và cái, cái, cái lớp đất ở trên mặt đất này nó như váng sữa thế thì mấy cái vị trời quang âm này mới thò tay mới chấm thử mút thử thấy ngon quá nghe không ngon quá sao mà ở cái, cái, cái, cái, cái hành tinh này nó lại có những cái chất váng sữa ngon thế mà ở cõi trời quang âm không có Thế là các vị cứ chấm, cứ mút, cứ chấm mút. Chấm mút một thời gian thì cái thân thể nó nặng, nặng cho nên là không bay được nữa, nó mất dần ánh sáng. <laughs> Đấy, thế là các vị phải động lại trái, cái hành tinh trái đất của chúng ta. Đấy là những cái vị thủy tổ đầu tiên đấy thưa đại chúng. Thì trong cái này là trong kinh à, à, sáng thế ký đó là Đức Phật nói, tức là nói rất rõ này, khởi thủy của loài người xuất hiện loài người này là từ cõi trời quang âm bởi về cho nên chúng ta có thủy tổ mình là người trời đấy chứ không phải không đâu đó. thế còn lại người trời cõi quang âm này lại từ đâu mà ra truy cho đến cùng đấy thì đây không cho ta thấy nào, truy cho đến cùng không có đầu à, cho nên ở đây mới nói thế này ngài na tiên nói là thưa đại vương cũng như thế đó điểm bắt đầu của chúng sinh chẳng thể tìm ra đâu bây giờ nếu chúng ta cứ quyết tìm cho ra cái điểm khởi nguồn của chúng sinh chúng sinh từ đâu ra không ai tìm được nghe không? không thể tìm thế cho nên gọi là vô thủy vô thủy là không có đầu và cũng giống như đây ngài nói này trong vòng tử sinh sinh tử ấy giống như bánh xe này không đầu không đuôi chúng sinh lui tới vần xoay mãi không ngừng đức thế tôn đã giải thích về điều ấy như sau khi có mắt và có sắc thì có nhãn xúc có nhãn xúc liền có các cảm thọ khổ lạc và xả. Có các cảm thọ liền có ái phát sinh, có ái liền có thủ, có thủ liền có hữu, tức là tạo nghiệp, có tạo nghiệp nên phải sinh trở lại để nhận quả báo. Khi có tai và có âm thanh thì có nhĩ xúc, có nhĩ xúc liền có các cảm thọ, có cảm thọ liền có ái, có thủ, có hữu, tức là tạo nghiệp, thiện ác hoặc bất động. Có tạo nghiệp nên phải sinh trở lại để thọ nhận quả báo. Cũng giống như thế với mũi, lưỡi, hương, thân, vân vân ý và pháp. Tất cả chúng là những tác động, là nhân, là duyên đưa đến tái sinh, tương tục vần xoay, không gián đoạn, vô thủy, vô chung. Như thế thì làm thế nào tìm ra được đầu mối của sinh tử, thời gian tối sơ, nguyên nhân đầu tiên của chúng sinh được, thưa Đại Vương? Và ông vua ông rất hoan hỉ, ông nghe cái câu trả lời này. Thưa đại chúng, đúng rồi, chúng ta biết cái trí óc tò mò của chúng ta muốn tìm xem cái điểm khởi nguồn của thế giới ở đâu thôi không nói chúng sinh nữa mà nói thế giới thế giới này khởi nguồn từ đâu mà có ra thế giới này à, trong các nhỏ khoa học bây giờ viết trong sách giáo khoa của các cháu học sinh thì nói là cái, cái thế giới này cái trái đất của chúng ta đây này cái thế giới của chúng ta hiện nay là từ một cái vụ nổ ban đầu nó nổ một cái ra giãn nở ra thành cái thế giới chúng ta nó gọi là vụ nổ big bang big bang tức là vụ nổ lớn big là lớn mà bang là cái tiếng nổ rất là to thì không biết tiếng nổ này từ đâu mà lại nổ một cái xong rồi giãn nở cuối cùng lại ra cái thế giới này à, cũng không chúng ta cũng thấy nó chẳng có lý gì cả rất mờ mịt nghe y như chúng ta thấy đó cái câu chuyện con gà và quả trứng đấy cái nào có trước cái nào có sau đấy chúng ta thấy bằng cái trí óc của mình bây giờ cái chuyện trước mắt đây con gà và quả trứng Chúng ta tự hỏi mình xem con gà có trước hay quả trứng có trước, mình cũng không thể trả lời được. Đúng không? Bây giờ bảo con gà có trước thì bảo con gà từ quả trứng nở ra thì quả trứng phải có trước con gà. Thế nhưng bảo quả trứng phải có trước thì quả trứng lại từ con gà đẻ ra thì con gà lại phải có trước quả trứng. Chúng ta thấy chúng ta bế tắc chưa? Cho nên ấy, cái đầu óc của con người chúng ta, cái trí tuệ của mình này này, cái tư duy theo kiểu logic này này không bao giờ đạt được đến chân lý tuyệt đối mà rõ ràng cái chuyện con gà và quả trứng là chuyện thật trước mắt chúng ta chẳng phải là cái chuyện viễn tưởng đúng không rõ ràng con gà và quả trứng là trước mắt mình đấy mà sao mình cũng không thể hiểu nổi hai cái, hai cái thứ này là cái thứ nào có trước cái thứ nào có sau đấy đại chúng thấy không Ê, chúng ta về tư duy xem nào không ai có thể trả lời được ai bảo con gà có trước cũng sai mà ai bảo quả trứng có trước cũng sai hai cái đều sai nghe không thế thì làm thế nào đây thế tại sao lại sai hết là thế nào như vậy chúng ta mới thấy cái trí tuệ của chúng ta không thể đạt được chân lý tuyệt đối mà nó phải vượt qua cái trí tuệ này tức là trong phật pháp còn có một cái trí tuệ nữa thấu thể đạt được chân lý tuyệt đối nó phải đập tan cái ý thức của chúng ta đây này đấy phải diệt cái này còn phân biệt thì chưa đạt được chân lý tuyệt đối còn trước còn sau là cũng chưa đạt được chân lý tuyệt đối. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta thấy khó không? Đấy, cái bài toán quả trứng con gà đấy Thầy đưa cho toàn chúng cùng suy nghĩ này. Nó rất cụ thể ngay trước mắt mình đấy. Chẳng phải chuyện xa xôi mà mình cũng không hiểu nổi. Chứ có phải bài toán gì xa xôi những coi như là uh, logarit hay là những gì gì gì sâu xa đâu, hay là những cái bài toán cao của đại học bây giờ đâu. Thầy chưa cần hỏi, chỉ hỏi mấy bài toán con gà và quả trứng thôi ai cái nào có trước cái nào có sau chúng ta cũng đã chịu chết rồi kể cả các nhà tiến sĩ các bác học thật giỏi cũng không trả lời được không ai suy nghĩ ra được đúng không đấy thưa đại chúng cho nên có rất nhiều cái mà chúng ta chịu chết đấy bó tay chịu chết đấy cái này là bó tay rồi chẳng có nhà bác học nào dám đứng đây mà tôi trả lời được câu câu hỏi của của mọi người là quả trứng hay con gà có trước không ai nói được cả thế giới này chúng ta phải bó tay đấy cho nên ấy, chúng ta thấy không cái trí tuệ của chúng ta là bị bất lực trước thực tại thực tại rõ ràng có con gà và quả trứng nhưng mà chúng ta chịu chết không thể nào biết hai cái thứ này cái nào nó ra trước cái nào ra sau bó tay thế cho nên bây giờ tìm đến đầu mối của thời gian tìm đến đầu nguồn của chúng sinh của sự sống đầu nguồn của vạn sự vạn vật cũng phải bó tay đấy thế thì thế nào đấy cho nên cái này ấy, học Phật, tu Phật dần dần chúng ta mới biết đến lúc chúng ta phải vượt qua và phải đập bỏ cái trí tuệ của mình này này, thế gian trí của mình này, phải đập bỏ nó đấy. Học bây giờ thì học thế nhưng đến lúc phải đập bỏ nó, vượt qua nó, nó gọi là một bước nhảy, nhà Phật gọi là bùng vỡ giác ngộ đấy, thì mới có thể thấy được vấn đề. Thưa đại chúng, quả thật không đơn giản. Nào, đó, thì ở đây ấy, nói nguyên nhân ban đầu của thời gian nghe không? là thế nào có thời gian là do có cái hành bây giờ dứt hành là dứt thời gian nhưng mà đầu của hành lại là vô minh tìm vô minh thì lại không biết nó ở đâu nếu bảo tìm vô minh mà có vô minh thì lại là có cái trước vô minh nữa đấy cho nên thưa đại chúng quá thật là một cái vấn đề hết sức phức tạp đúng không chúng ta ai cũng bảo lạy phật con vô minh tâm tối nào, con rất vô minh tâm tối thế thì bây giờ phật bảo thế ông đem cái vô minh của ông ra đây để tôi diệt nó đi tìm không thấy cái vô minh đâu tìm không thấy vô minh thế nhưng mà vẫn thấy mình vô minh à, đấy cũng giống như thế này rõ ràng chúng ta thấy có bóng tối đúng không đại chúng mình nhìn thấy có bóng tối nhưng mà đem bóng tối lại đây thì mình cũng không đem được chỉ chỗ nào không có ánh sáng thì sẽ có bóng tối thôi <laughs> đấy. Đấy, chúng ta cũng không làm thế nào được không ai đem cả một cục bóng tối ra đây được giữa cái nhà này sáng này bảo mang cho tôi một ít bóng tối vào đây không ai đem được ờ, chỉ có tắt cái bóng đèn thì nó sẽ có cái bóng tối thôi đấy thưa đại chúng cái vô minh của mình thế nó không tỉnh giác không sáng suốt thì có vô minh nó khó đại chúng tại đây làm vấn đề cả triết lý đấy không sáng suốt, không tỉnh giác thì là vô minh. Đấy, chứ không phải tìm vô minh ở đâu cả. Chỗ nào muốn tìm bóng tối là không có ánh sáng thì chỗ ấy sẽ là bóng tối. Thấy không? Còn có ánh sáng thì không thấy bóng tối. Đấy. Thì cái chỗ này cũng thế, thưa đại chúng. Đây là những cái cái mà chúng ta phải tư duy đấy. Triết lý Phật giáo là những chỗ này chúng ta phải tư duy nào, để cho nó thấu đáo và vượt qua. Đấy, chân bài kinh Bát Nhã có cái câu là ít đế, ít đế chính là vượt qua, vượt qua đấy, phải nhảy qua cái chỗ này. Không nhảy giống như con kiến, ấy, cứ bò trên miệng chén thì bò mãi, bò mãi, không bao giờ ra được, không bao giờ nó ra nổi cái miệng chén. Còn nếu bây giờ muốn cho ra nổi miệng chén phải nhấc nó hẳn ra khỏi cái, cái miệng chén thì tự nhiên nó mới đi được. Đấy là cái chỗ này. Đấy nhớ thì hôm nay đại chúng thấy, chúng ta thấy Phật học đâu phải đơn giản đâu. Họ rất là triết lý, rất khoa học đấy chứ. Đấy.